em hết yêu anh từ bao giờ tại sao em không nói ra em hết yêu anh từ lúc nào tại sao em không nói với anh em mệt không khi cứ phải ra vời làm sao làm sao có thể giấu được lạnh nhạt từ trong đôi mắt nhau vậy thì anh sẽ cho em ra đi ra đi về nơi em chọn đúng những gì mà em mong muốn vì mình cũng đã chia tay bao lần xong rồi mình lại quay về tình yêu cũng nhạt phai đừng nên cố gắng yêu nhau bao lần để rồi mình lại đau khổ hãy em là mình chia tay nhé dù một trong hai ta đến hôm nay có thể còn yêu nhau nhiều nhưng ta đừng lao khổ nhau đừng cố yêu